牵挂。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 chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên đừng bao giờ cảm thấy em đã lo chuyện thế gian này bởi vì đằng sau hôn ú anh nhìn theo hãy cầm chặt tay anh anh sẽ vắt em đi qua nỗi đau này và dìu em bước trên con đường dài phía trước phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau anh vẫn xin chung nhận hãy nín đi được không Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kia Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu Nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi Vì có anh ở đây rồi Tựa vào vai anh đi và dìu em bước trên con đường dài phía trước phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau anh vẫn xin chấp nhận mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi gì để em hạnh phúc dù anh đau anh vẫn xin chấp nhận phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau anh vẫn xin chấp nhận